do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta mỗi lúc một đi xa hơn tiền nghiệp là cái nghiệp quá khứ nghiệp thiện ác nó mới đưa cho tôi kiếp này sinh ra tôi làm người lào hay là người việt rồi cái khuynh hướng tâm lý là tôi thích ăn ngon thích mặc đẹp hay là tôi thích đi chùa thích ngồi thiền thích học giáo lý là hai rồi tới cái môi trường sống tuy tôi là người lào tuy tôi thích học giáo lý nhưng nó xui quý vị giờ tôi đang sống ở bên pakistan hiểu không Thấy kịp chưa cho nên cái cơ hội mà tôi tiếp xúc Phật pháp không có nhiều và đã vậy tôi là gái tôi đi lấy chồng lấy chồng hồi giáo mỗi ngày nó bắt tôi cầu nguyện năm lần hướng về cái kinh đô làm cái cơ gì đó hiểu không thì hồi đầu tôi cũng bị sốc lắm nhưng mà từ từ tôi cũng thấy quen trước hết là vì thương con vì hạnh phúc gia đình thứ hai nó chồng tôi quá thương tôi hiểu không từ từ từ mà thêm đó là cái thứ phật tử mà lên lên tâm trong phòng giáo lý đó thời đầu cũng có thương Phật nhưng mà thương cái kiểu mà nào ta thương cái kiểu mà tưởng tượng nhiều hơn cái gì có biết mình có hai kiểu thương mẹ biết không thương cho tin và thương cho hiểu có biết cái đâu thương cho hiểu là từ nhỏ mình lớn lên mình sống chung với mẹ mẹ đối xử mình ra sao mình biết rất rõ mẹ để lại cho mình bao nhiêu ân tình và kỷ niệm mai này mẹ chết mình rất là thương mẹ tiếp tục thương mẹ hiểu đó gọi là thương cho hiểu còn cái thương cho tin là sao là vì một cái điều kiện nào đó mình xa mẹ từ bé đến năm 40 tuổi một ngày kia có người dắt một cái bà già tới nói đây là má của mình có bằng chứng đầy đủ nhất là bà ngoại đúng là có bà ngoại bà ngoại xác nhận luôn bà ngoại nói trời ơi đây là má của con bị thất lạc và mình tin mình cũng thương nhưng mà niềm thương niềm thương đó là do do tin đúng không ta có hiểu tính không dạ. mình quá thương ngoại mình quá tin ngoại ngoại nói mình tin đúng không nhưng mà cái thương đó là thương cái niềm tin đó không ta rồi ở đây cũng vậy không học giáo lý thì cái cái tấm lòng của mình đối với Phật hoàn toàn là dựa vào thầy chùa thầy chùa cho nhiêu nhận nhiêu mà nó ác cái chỗ gì cái ông thầy A nó khác thầy B cái kiến thức của ông A khác kiến thức ông B cái cảm nhận của ông A khác cảm nhận của ông B rồi cái cách diễn đạt của ông A khác cách diễn đạt của ông B như vậy thì nghe nè kiến thức cảm nhận và diễn đạt ba ông khác nhau nghe kỹ không rồi mình đụng ông a thì mình tin phật theo kiểu của ông a mình tin ông b thì mình sẽ tin phật kiểu ông b bây giờ hiểu chưa thấy rụng rồi chưa bây giờ hiểu không tôi nhắc lại một lần nữa đức phật không cần mình tin ngài nhưng mà ngài muốn mình hiểu ngài để chi để mình được tốt hơn rồi cái vấn đề là mình trên đường đi tìm đạo cái ông thầy hoặc người bạn mà mình gặp ờ, một là cái nhận thức của họ khác mình kiến thức của họ khác mình và cái diễn đạt nói lộn lộn nhận thức kiến thức và diễn đạt của ông này không giống ông kia chính vì vậy cho nên mỗi ông khi thuyết giảng hay viết lách đều để lại một cái dấu ấn cá nhân ở trong đó tôi nói hiểu không dạ. để dấu cá nhân dạ, à, mà mình không có vững mình mới đi theo cái lối mòn đó cho nên nó mới nảy sinh ra một cái tệ nạn sau đây trong thời mạt pháp đó là thờ tổ mà quên thờ phật có không quá sức nặng luôn đó là một cái thảm họa một cái thảm trạng kinh điển bao la không thèm đạo mà cứ tin sư phụ thôi sư phụ nói thế mà sư phụ nó thật luôn sư phụ làm sao bị bằng ngã xà là phật sư phụ đền bù sư phụ của mình là sao bị bằng ngã đây mà trong khi đó trong kinh mình liếc mắt vô những cái bài giảng của ngài a nan ngài sẽ lại phát mình làm lơ mình đi tin sư phụ của mình mà ngài a nan ngài sẽ là phất đã không bằng đức phật rồi hiểu không mà mình nghĩ sao mà mình lại chìm sâu trong cái sư phụ của mình nói vậy không nghĩa là tôi kêu quý vị phủ nhận sư phụ của quý vị mà tôi chỉ nhắc chừng là đừng có để mình rơi vào cái tình huống thờ phật thờ tổ mà quên phật vì nó rất là nguy hiểm nguy hiểm ở chỗ là quý vị chạy theo ông thầy á ông thầy ông trao cái gì nhận cái đó cho nên ờ, tây nó có câu rất là hay là đừng học đi với người cà thọ hiểu đó không là sao ta mình cũng đi cà thọ trong tiếng hán kêu là đi chấm á ừ. có nghĩa là nó dắt nó dạy mình đi tôi nhớ hồi xưa là tôi nhớ tôi, tôi, tôi học tiếng thái đó ông thầy tôi là ông không có phát âm cái chữ r được bởi nó đọc thành chữ l nó mới chết tôi không cái ông đó cái ông ông thầy dạy tôi là ông không có nói được cái chữ r cho nên là cái chữ đạo sĩ ta đọc là rứ rứ sĩ rứ sĩ tiếng thái là rứ sĩ nó từ tiếng sanskrit là rứ sĩ rứ sĩ tiếng thái đọc là rứ sĩ ông đọc là lứ lứ sĩ mười năm trời là tôi có đọc lứ sĩ không một ngày kia tôi mới biết rằng ông đọc không được chữ e r và ở Việt Nam có một vài cái địa phương họ không có đọc với e r nữa họ đọc chữ giờ biết không tôi nói cho ông nghe ông phát âm phải giỏi vàng em không có đành lòng tôi nói cho ông nghe ông phát âm cho nó giỏi vàng cho nó chính xác mà nghe cái chữ giỏi vàng nó trả là nó nó, nó đã không có giỏi vàng rồi ngồi nói cho nghị nghe à, cái lè ngộ phải như thế này của nó phải giỏi vàng thì cái chữ giỏi vàng đó là, là, là, mình cứ theo cái đó mình học cho nên tay đó nó là đừng học đi với anh cà thọ là bây giờ mình lớn mình mới hiểu họ thì ra mỗi ông thầy mỗi tác giả sách đều để lại ít nhiều dấu ấn cá nhân của họ lên trên bài giảng lên cuốn sách đó ta phải bình tĩnh gạn đục khơi trong cái nào cần lấy thì lấy cần nuốt thì nuốt cần phun ra thì phun chứ còn ăn thanh long mà nhả hột là chết ok <laughs> mà rất nhiều bà con mình bị cái bệnh thờ thầy thờ chết bỏ và nhất là bị tiêm nhiễm cái tinh thần rằng nghi ngờ là trọng tội có biết đâu đó không cho nên cái ấn nhất đó là trên đời này là chúng ta phải đón nhận cái gì đó mà qua lăng kính của người khác các vị có biết cà phê cái pha cà phê phin không dạ. cà phê nó thơm bằng trời mà cái phin đó mà nó dính dầu xanh thì va ra nó ra mùi cà phê dầu xanh tôi nói cách đây có mấy bữa ở bên Florida ta cho tôi một cái cam trộn ở trái trái bưởi cái vỏ nó mỏng lé cơ mà nó ngốn đi lần ngốn có một cô phụ tử của tới tôi có thăm có thấy mấy sư đang ngồi có thấy mấy sư gọt gọt các bạn để con gọt giùm cho mà tôi nhìn tôi thấy bà để móng tay mà sơn là tôi đã ghét rồi vì móng tay nó sơn mình nó dơ mình không có thấy để nó trong suốt vậy nè nó dơ mình thấy để coi bà có sơn móng chứ còn cái thứ mà nó móng tay mà nó sơn đó mỗi lần mà họ nặng chanh họ rửa móng thì biết không họ vắt chanh đấy nó làm cho mình xong lên nước chanh là cái bóng của nó sẽ bóc rồi ở ờ, nó chết tôi nghĩ nó cho nên ờ, cho nên tôi thấy mà mình ờ, cái chanh muối thì tôi cảm tình với nó không có vắt chứ còn chanh tươi ấy là nó, nó cứ vắt xong nó ta nó sẽ bóc rồi ở ừ, không chết thì bả bả bả bả lột bưởi mà mà sau bả lột một hồi đem ra mấy ông sư ăn có một miếng rồi bỏ bởi vì miếng nào cũng có mùi nước hoa quýt chi hết <laughs> sao tôi mời ông kia nó ăn này thì ông làm miếng ông để trở xuống ông thứ hai cầm lên cũng để trở xuống tôi kỳ đó tới tôi, tôi tôi cầm lên để xuống luôn <laughs> cái quýt chi nó thơm là nó thơm ở chỗ khác chứ nó không thể thơm trong thức ăn không tin đi vô toilet lấy một chai xịt vô cái nồi nồi lẩu đi chiều em thì biết nó kỳ dữ lắm cho nên cà phê thơm bằng trời nhưng mà nếu cái phim nó nó có cái mùi kỳ kỳ thì cà phê nó sẽ hiểu bưởi ngon mà nó phải pha với mùi nước hoa là xong tôi đã từng ăn à, mía róc mà pha mùi dầu xanh rồi họ sức dầu xanh sau cái họ đi róc mía đó tao nói ăn xong nó hết cảm luôn ở ờ, chết luôn cho nên cho nên Phật pháp hay bao nhiêu nhưng mà thông qua mấy thầy đó là coi như Phật pháp dính dùng xanh vậy nghĩ tôi chịu nổi không ờ, cho nên nó là cẩn thận cái đó cho nên mình học tạo là mình phải biết gạn đục hay trong tôi nhớ vài miếng ngon cũng chết luôn mà cầm lên nó thơm phức mùi dầu xanh thì chịu không nổi có cái gia đình ở bên Cali đó mà mấy đứa con đi làm về con dâu rồi con trai về cái bà má bà khóc nó chắc tao về xứ đi ừ, muốn bồng cháu ngoại bồng cháu nội tụi nó mới cho đứa con gái nó làm gì cũng có cháu của má thì nó phải thương má chứ má nói gì sao được má về xứ má ở với ai để con vô còn hỏi nữa tại sao không thích má không có đâu má hiểu lầm thôi và vô rồi mà đi ra nó con biết rồi con hỏi thằng đây biết với thằng thơm nó nói nó thương mẹ lắm mà nó chỉ cũng ghét mùi dầu xanh thôi rồi à. <laughs> phải sức nông nè mà chưa có hết nó ra ngoài sân nó chơi mà nít mà nó ho cục cặc cục cặc hai ba tiếng bây giờ nó đẻ ra bà cậu gió là bà bôi dầu tùm lum hết con nít nó không có thích cái đống á mà bà cân á đem vô bà đẻ thành sắp lên lên lên cái đùi bà là bà trên tho dưới bóp nhỏ chịu cho nổi dầu xanh rồi tôi nghe tôi ở góc thôi cháu cho gì về xử đi ok bà con thấy tôi giỡn mà tôi giảng mà tôi giỡn không phải giỡn tôi cho bà con tỉnh để bà con thấy là cái cái chấp của bà con là rồi bu nó rồi đến mức mà tôi đem ra tôi đùa đó bà con biết những cái bà con thấy nó quan trọng nó là cái gì hết nó chỉ là đùa rồi đó bây giờ vậy là thế giới được định nghĩa qua tứ thực. bây giờ cái thứ hai là thế giới được định định nghĩa qua sáu trần sáu căn trần à, sáu căn trần nhưng học nhanh nhanh lên chiều nay bây giờ mấy giờ rồi đúng 5 giờ làm chia tay Nên cho đừng cái mệt trời ở cái nhà của các bà tâm đi tôi tôi xuống lầu tôi đi không nổi luôn giận quá nhiều à, mà bà con tôi nói họ cũng giật giờ hết trơn giống như mấy dông tháng 7 rồi mà mình ráng mình giảng mình cũng mệt mà họ cũng mệt mình mệt như thầy pháp còn họ mệt như dông giống như biểu cô hồn như mệt lắm bây giờ đằng này mình phải học khí thế học trong sự tỉnh táo học trong cái sự gọi là hào hứng và tiếc nuối chia tay mà vẫn mong ngày trở lại chứ còn mình mỗi lần mình nó nghĩ nghe nó vỗ tay nứt tường <laughs> mai là đúng 9 giờ hả xin mai chị chở tôi đi mai chỉ có đưa bà má đi bác sĩ không mai là 9 giờ rồi cho tới uh, à, 2 rưỡi ông ớt đâu, đâu có 10, tới 12 giờ tới 12 giờ xong rồi cái 2 giờ mình mình học tiếp 2 tới 5 như vậy thì sáng 9 tới 12 hả là 3 tiếng tức là ngày 6 tiếng mà một tuần là 6 lần 7 42 mình học tới 42 tiếng là coi như là, là, là hết luôn rồi đó hết nghề luôn á hai mươi hai Dubai dạ. hai mươi hai Dubai hai mốt lê lai hai mươi hai lê lại lê cậy lê lại Rồi, bây giờ thế giới qua sáu căn trần thế giới qua sáu căn trần nghe nè cái này quan trọng quan trọng quan trọng quan trọng thế giới qua sáu căn trần là sao cái cái đây là câu hỏi mà tôi đã giảng không biết bao nhiêu lần tôi vẫn hỏi lại tôi hỏi bà con trong cái suy nghĩ trong kiến thức suy nghĩ trong cái nhận thức và kiến thức của bà con ở đây có cái gì ở trên đời này mà con thấy nó nằm ngoài sáu trần không ví dụ như mặt mặt trời nó nó có thuộc về tầng nào trong sáu trần pháp trần và nhãn trần tại sao có cái pháp trần mình nghĩ tới nó được đúng không à, mà tôi hỏi xa như mặt trời mà mình còn nghĩ được tới nó nó cũng không nằm ngoài sáu trần đúng không rồi bây giờ tôi hỏi một người đã chết họ có thuộc về trần nào không dạ, dạ. phải không rồi mọi người không mặc áo thuộc về trần nào ở trần rồi á tôi ở trần vậy là cuốn đó ra rồi cái bánh bánh bánh nếp mà không gói lá kia là ít ít trần vậy nó nó dễ lắm nó nó dễ lắm vậy đó à, ngày mai là ít trần cái này chúng ăn nữa xuống đến hai chồng trốn luôn tới đứng nhà để để là chủ nhà đi vắng ok như vậy là thế giới này không có cái gì mà nằm ngoài sáu trần kể cả ít trang và ít trần Bengali có nhỏ là bị đá mà nó nó đọc tên bệnh nhân mà không có bỏ dấu người ta trần trung trần nó đọc là trần trung trúc rồi bây giờ là sáu trần là gì thì nghe nè không có cái gì trên trời đất thì nằm ngoài sáu trần hết và tùy thuộc vào cái căn tánh của mỗi người mà ta sống nhiều với trần nào và sống kiểu nào quá và hao quát là gì quát có nghĩa là bằng sống nhiều về trần nào nhưng mà còn có cái hao nữa sống nhiều với trần đó mà như thế nào nghe kém không ví dụ như trong kinh nói trong kinh chỉ kinh nguyên kinh năm truyền nói những cái rất là xuất sắc nó rất là sống động thực tế người cư sĩ họ tích lũy tài sản bằng cách nào họ đi làm đúng không mua nhà cửa tích lũy vàng bạc đất đai gia súc vườn ruộng đúng không ta nhưng mà người xuất gia thì nếu mà có cái lòng tích lũy tài sản thì tích lũy cái gì cái, cái gì nghe nó thương đúng không ta đang nói tài sản mà no đã nói muốn tích lũy tài sản vật chất á đã nói chất á đây nghe tôi kể nè đừng có nói cao siêu xuống đất hạ hạ xuống hạ cánh hạ cánh người người đời mà ham vật chất á, thì họ họ thì thích vàng ngọc tiền bạc trâu báu nhà đất bất động sản đúng không còn người tu mà không bỏ được cái tánh a à, ham thích vật chất họ tích lũy những gì mấy lon sữa đặc ấy có nên smell nè xà bông nè kem đánh răng nè bằng chải nè giày dép nè y áo nè. có một vị hòa thượng ở dưới trà vinh ấy, ngày mất rồi đó người ta nói thẳng luôn đó là trụ trì chùa chim ấy chùa lỗi chùa hang chùa ngày mất rồi đó cái phòng ngày lớn lắm cái phòng ngày tiếp khách mà này rồi có cái phòng riêng để ngày chứa đồ ở đâu ngày mất rồi đó là năm đó là năm hai nghìn năm hai năm năm năm năm là năm một nghìn chín trăm chín một nghìn chín trăm chín mươi bảy tức là trước hai năm khi tôi đi cái gì biết khi người tịch rồi thấy gì động sửa đặc á nó xé ngày không có đem cho ai hết thì cất nó xét luôn cái lon sữa nó bằng sắt á xét nhưng mà cái này mới đau tiền mà quý vị nó ngụn hòa đó thùng thùng thùng thùng người ta cúng ngày không có biết đổi là gì hết ngày cất cất cất cất cất cái đó nếu mà ngày xưa mà ngày bung ra để mà mà làm phước xây cất cho chùa thì ngày cất tới tới, tới cái là kim tự tháp luôn mà ngày không có biết tại ngày người me các các các các các các các thôn tính bằng thôn á rồi một vị ờ, cách đây cũng mấy năm năm số năm một vị ờ, hòa thượng minh thái tịch người ta moi dưới giường ra 2 triệu đô la 2 triệu USD chứ không phải 2 triệu ba 2 triệu USD ở đâu ngày có nhiều là bởi vì ngày có cái cái cái cái ngày mát tay lắm mình không biết ngày có bùa không mình không biết nhưng mà ngày mát tay thí dụ như bệnh hoạn hay gì đó thì ngày nhúng vô cái cái bó cái nhánh cây mà nhánh cây khô ngày nhúng ngày rã ngày đọc kinh ngày về cái nó hết bệnh này là mang thất bát ngày rãi rồi nó về cái nó được rồi tuyệt tự không con hiếm muộn rã rã vậy nó đẻ nhau cơ vậy đó à, ngộ lắm mà trời đó coi, coi như là có gì biết cái vị nghe tôi kể là biết là ngày giàu cỡ nào rồi đại gia nghe nó còn lết tới mà cái vị tương tự vợ chồng son 3 năm hì hục không có con rồi ngày rãi rồi nó về nó đẻ đẻ năm đẻ ba rồi nó đẻ năm một luôn người ta năm đứa này 18 tháng thứ hai nó chịu cho nổi cho nên ngày giàu biết là bao nhiêu mà ngày chớ hè mà, mà là tài sản rồi không nằm trong kiểm soát ngày, không biết ngày cũng biết cái, cái, cái, cái nhét nhét vậy đó ngày ta rồi cái giường này hai triệu cho nên là tùy cái căn tánh của chúng sinh mà chúng ta thích cái gì và thích kiểu nào có người họ rất là thích khi mà có tiền á họ thích gửi nhà băng rồi họ coi cái statement mỗi tháng đó. họ thấy mà nó nó chỉ có vô không có ra đó. họ thấy nó sung sướng ừ. nhưng có người thích có tiền để họ đi shopping có người tiện bao nhiêu mà thích kéo thẻ có khuynh hướng thích kéo thẻ đây có ai có, có bệnh đó không kéo là nó lủng thôi rồi có người đó thì họ lại thích ăn ngon mặc đẹp có người thích du lịch có người thì thích xài đồ đắt tiền biết không du lịch thấm màng ăn ngon ăn xì dầu mì gói không du lịch mà đeo cái Rolex có người không cần hết cần chiếc xe xịn thôi thấy kịp chưa tôi không nói chuyện vô đâu tôi muốn phanh phui để cho bà con thấy rằng cái thị dục cái thị thị thị dục của chúng sinh nó khác nhau nhiều lắm và chính cái khác đó nó dẫn chúng ta về những phương trời khác nhau hiểu không? đó là là tôi đang nói người tu mà thích tích lũy tài sản á thì cái cách tích lũy nó khác người đời đúng không rồi người đời khi mà họ hờn giận ngay họ có nhiều cách để họ bày tỏ biểu lộ đúng không thì người tu cũng có những cách biểu lộ bày tỏ không giống người đời đúng không như vậy thì cái thương cái ghét của người tu nó cũng không giống với người đời đúng không rồi trong đám người đời nó tiếp tục nó lại khác nữa thằng tèo nó thương nó ghét bằng cái cách của nó không ghét không giống cái cách của thằng tí đúng không ta hả tôi biết có người đó họ thương vợ thương con bằng cách là họ giấu trong nhà họ muốn cho đi đâu hết trơn có người họ thương họ đem đi khoe có không có tôi thấy có à, có người hả tôi thấy ngộ lắm có người là cái gì họ thích họ đem đi giấu có người họ thích họ đem đi khoe còn nói tới lý do thì cha nào nó cũng có lý hết à, chỗ nào cũng có lý hết rồi có người họ thương bằng cách là họ chăm sóc cũng có người họ thương bằng cách là họ ghen họ đầy đọa có đó không ta dạ. tôi biết có họ thương đó bằng cách họ đầy đọa ra đường là, là cười người này kia là chết mà, mà lý do là vì họ quá thương rồi có người họ thương bằng cách họ làm cho người kia cười rồi có lúc họ thương họ làm phải làm cho người kia khóc họ mới chịu bởi vì chỉ trong lúc người kia khóc thì họ mới biết được người kia thuộc về họ bệnh đó vụ diễn bệnh đó nó diễn bệnh đó, à, mà, mà bệnh mình loại bệnh quên uống thuốc đó à. cho nên là tôi đang học về thế giới này học thế giới qua sáu căn là sao có một lần đó đức thế tôn ngồi giữa một đại chúng có thiên long bát bộ long thần hộ pháp võ long vũ bá lục bạch thần kiếm à, không à, coi như các cái, cái, cái à, gì coi như là bao nhiêu thứ là là là là, là càng bát bà long dương rồi phẩm thiên long lắm thì lúc đó có vô số chư thiên từ các cõi kéo về chầu hầu thiếp tôn mà lạ lắm trong đời của chư Phật á, có ít nhất là vài lần đại hội thiên chúng như vậy đại hội thiên chúng nghĩa là chư thiên mười muôn phương các phương muôn phương trở về chầu hầu thì đời Đức Phật Thích Ca mình tại ngày sống ít quá đi ngày sống ít quá ngày sống có 45 ngày tịch ngày, ngày đặt đạo cho ngày sống có 45 năm mà trước đó là mình có tính đúng không trước đó là phàm đâu có tính chi ừ. chứ còn chư Phật còn sống lâu là cái cái số mà chư số lần mà chư thiên về chầu hầu nhiều thì cái lần mà mình chư thiên mười phương mà về chầu hầu Đức Phật mình ấy, ngày ngồi thế này thì chư thiên ràng gì có những cái nhóm nó đến từ xa là là đã nghe một cái loại âm thanh rất là lạ hiểu không? âm thanh của cái nhóm đó rồi có những cái nhóm nó đến bằng cái hào quang cái, cái hào quang cái màu nó không giống ai hết rồi có nhóm nó đến bằng các thân tướng nó nguyên nhóm nguyên xanh lẹ con nhóm mà đó rực cái nhóm đen thui nhóm vàng chói gì đó chịu có nghĩa là tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta sinh ra trong cái chủng loại nào các vị có thấy dưới biển cái cá rất là nhiều mà mỗi loại cá nó hình dáng khác nhau có biết cái đó không dạ, rồi bướm bướm cho nên theo trong kinh thích ăn ngon nghe cho kỹ nè thích ăn ngon mà không tu hành đời sau sinh ra làm loài ăn tạp thích ăn ngon mà không có, làm công đức không làm phước đời sau sinh ra làm loài ăn tạp thích mặt đẹp mà không tu hành đời sau sinh ra làm loài sắc sở có, hiểu chữ sắc sở không dạ. có mấy con bướm có mấy con cá có mấy con sâu nhìn nó quá trời màu luôn phải không chim là nhiều lắm chim sâu chim sâu bướm cá côn trùng côn trùng cũng có nhiều cái ông quá trời màu luôn có nghĩa là nó thích sặc xạ màu mè rồi thích đẹp nhưng mà không có tu đời sao sinh ra nó làm loại đó Đấy. thích sức mạnh thích cơ bắp mà không có tu rồi sinh ra làm mấy cái loại hùng hùng như là trâu rừng rồi vậy đó thích ăn ngon mà không có tu hành đời sao sinh ra làm loại ăn tạp omnivore là, là cái giống gì cũng ăn hết trơn á không đại khái tánh nóng mà không có tu tập ờ, đời sanh ra làm cái loài hung dữ tánh nóng mà có tu tập ờ, thì sanh ra làm atula thiên hoặc là làm giả dạ xoa tánh tham mà có tu tập ờ, thì đời sau sinh ra làm những cái vị dục thiên hưởng thụ còn tánh tham mà không có tu tập thì sanh ra làm cái loài đa dục như là dê hay là chim sẻ quả tôi biết còn như con dê chim sẻ là đó hiểu không gà tuổi dậu thì chưa chắc con gà đó thì không là tôi nói cũng dồn quá trời cái lớp này làm cho tôi mất đi cái, cái nghiêm túc cũng có tôi nhắc lại là do cái khuynh hướng tâm lý của mình mà chúng ta sống nhiều với trần nào trong sáu trần và kiểu nào sống nhiều với cái gì và kiểu nào chính cái đó nó mới biết đưa mình về những cảnh giới khác nhau với hình hài khác nhau à, chi tiết à, à, khía cạnh sinh hoạt không giống nhau hiểu không à, bây giờ mình nói nó hai qua hai qua hậu nó, điều qua hậu qua hậu năm trước cái họa năm sau mặt đâu giống nhau phải không ta rồi song sinh mấy đứa thuyên á song sinh nói trụ nó giống nhau như hai dòng nước nhưng mà nhìn kỹ nó có giống không dạ chết quá cái chữ mà giống như hai giọt nước tôi thấy trên đời chỉ có một trường hợp đó là hai giọt nước giống nhau thôi chứ tôi không thấy cái gì mà giống nhau hai giọt nước trừ ra hai giọt nước nó nhìn nó đỡ gì nó đã đỡ chút chứ còn mà tôi thấy nó hai chị em nó không có nó khác đến nỗi hai vị chánh đẳng giác có 32 tướng tốt giống nhau ba la mật giống nhau trí tuệ giống nhau từ bi giống nhau hạnh lành giống nhau chứ hai vị ngồi gần nhau thì cũng không giống nhau vì sao vì cái tâm tánh lúc trước khi thành phật á trước khi thành phật á tâm tánh khác nhau rồi cái cái sở hành khác nhau ví dụ như một vị vị nào cũng phải ba la mặt hết nhưng mà có một vị thì coi cái chuyện phục vụ tôi rất là thích phục vụ bên cạnh cái chuyện mà học đạo ngồi thiền thì có vị rất là coi nặng cái chuyện phục vụ chưa kể có những vị học thích khi mà thành phật họ có những cái nét đặc biệt gì đó nhưng mà đức phật thích ca thì không đức phật thích ca là tu hành trí ngài muốn đi nhanh và không muốn có cái gì đặc biệt hết ngài Phật thích ca mình ngài tu hành trí tuệ tất cả người đều coi thường hết cho nên ngài chỉ muốn đi nhanh nhất thời gian ngắn nhất như có thể và ngài không cần nguyện gì thêm còn mấy vị phật khác mấy vị phật khác lúc còn bồ tát là nguyện phải thành phật trong lúc chúng sanh sống lâu và khi mà có nhiều vị lúc đó còn bồ tát mà thích những cái kỳ lắm có vị thích là đi đâu trên đầu phải có một cái lọng nó che cái lọng nó lơ lửng nó che để có vị thì muốn thành phật rồi đi đâu dưới, chân cũng có bông sen có vị thì muốn là thành phật rồi đó là hào quang đó là coi như là sáng một gốc trời có vị nguyện là chỉ thành phật khi nào mà cái trái đất này nó phồn vinh thạnh mậu cây cối xum xê chúng sanh giàu có thì ngài mới chịu ra từ từ những cái bài kinh của nam truyền nó mới dẫn đến cái cái 48 lời nguyện của Phật Di Đà bên Bắc truyền hiểu không họ biết cái gốc rồi à, tức là có nhiều vị họ thích gì họ cho họ nguyện là chỉ thành Phật khi nào mà cái thời kỳ mà chúng sanh nó có phước ở trong room này trong cái lớp này thế nào cũng hỏi sư hỏi chú sư ơi lúc nào có phước thì bây giờ tôi nói thiên nhiên có bốn mùa đúng không xuân hạ thu đông thì chúng sanh nó cũng có bốn cũng có nó cũng có tới mấy mùa có, có tới ba mùa mà mấy cái mùa này nó lưng phiên nhau cái mùa thứ nhất á, thì gọi là Kala Yuga có nghĩa là Kala cái là hắc ám Yuga là period period có nghĩa là cái giai đoạn hắc ám có nghĩa là sao có nghĩa là cái thời đó là ác nhiều hơn thiện Thì hiểu không rồi cái giai đoạn ác nhiều hơn thiện nó sẽ qua đi nó đến giai đoạn thứ hai nó đến cái chu kỳ thứ hai là thiện ác bằng nhau nó kể không giai đoạn này gọi là loa parayuga rồi đến giai đoạn thiện ác bằng nhau nghĩa là trong xã hội nó có 50 50 phải không rồi đến giai đoạn thứ ba gọi là phát đa yoga có nghĩa là ác đó là thiện nhiều hơn ác hiểu không mà cứ mỗi một cái thời kỳ như vậy nó kéo dài được ít lâu ít lâu nghĩa là vài vài ngàn năm đó, thì nó phải mất đi nó thế bằng cái chu kỳ thứ hai hiểu không ta dạ. hiểu không nó tự nhiên như vậy đó cái ngày nó nó ác cái đã rồi bắt đầu nó lên từ từ nghĩa là ác nhiều hơn thiện cái nó lên cái thiện ác bằng nhau rồi nó lên cái ác rồi cái thiện nhiều hơn ác bắt đầu nó xuống thiện ác bằng nhau rồi gì nữa lên xuống cái đáy là làm sao nữa thì ghép bằng nhau từ cái ác không nó lên ghép bằng nhau rồi gì nữa để mà nó xuống thấy chưa thì hả mỗi lần mà kinh nó ở trong cái giai đoạn mà thiện nhiều hơn ác đó thì lúc đó dĩ nhiên là chúng sanh trên trái đất này lúc nó sống sung sướng đúng không ta đó thì lúc đó có nhiều vị phật không muốn ra ra lúc đó, còn phật thích ca mình ngàn không ngài chỉ nguyện đủ duyên đề bùm một bát tụi nó cỡ nào ngày cũng ra hết rồi rồi cho nên có mấy có truyền thuyết về bất truyền nó là bởi vì ngày thị hiện trong cõi sa bà thì chịu khổ trong kinh nó không phải trong kinh, kinh nam tông không có nói chuyện là thị hiện sa bà thì chịu khổ bởi vì ngày muốn nhanh nhất như có thể hiểu không cái gì nó chính lúc nào thì ngày sa thầm lúc đó bởi vì phật tổ bên năm truyền có ba hạng một là hạng đức tin tức là trong lúc hành hành thấp ba la mật là lấy cái niềm tin làm chủ lực biết chủ lực không chủ lực tức là main energy rồi cái hạng thứ hai nó là hạng tinh tấn nghĩa là lấy lấy công làm lời đó có nghĩa là, lấy xiên làm chính cái hạng thứ ba đó gọi là là hạng trí tuệ đó là lấy trí tuệ làm chính để làm đầu thì cái hạng mà trí tuệ là hạng nhanh nhất thời gian là chỉ có hai chục a tăng kỳ thôi hạng thứ hai là hạng đức tin là bốn chục a tăng kỳ mới thành phật hạng thứ ba như phật di lạc là tám chục a tăng kỳ mới thành phật mà một a tăng kỳ là nhiêu ta là 10 lý thượng trong 40 cho nên đức phật di lạc là khi mà ngài ra đời cái phước của ngài là không sao kể xiết quá lâu mà thời gian của Phật Thích Ca mau mau đến mức mà nếu ngày xưa mà Phật Thích Ca và Phật Di Lạc cùng phát nguyện một lần nhé hiểu không thì Phật Thích Ca thành Phật ba lần rồi tới lần thứ tư cũng thành trước nữa nó hiểu không Hả? tức là nếu phát nguyện một lúc á thì Phật Thích Ca thành Phật là thành lần lần nữa mà thành ba lần như vậy là đến lần thứ tư á vẫn đi trước luôn thành Phật rồi thành lại một lần nữa là lần sau lịch sử người ta ví dụ như vậy đó có nghĩa là người ta học 3 năm là tốt nghiệp mà đức phật thích ca là người ta là là, là, sĩ như ngài tốt nghiệp xong ngài quay trở lại ngài học tiếp á à, hiểu chưa chứ bữa đi đồn nó xin nguyên nói ngài thành xong cái ngày quay trở lại thành nữa cô thành đó hiểu không à, giống như có người học ờ, là một ba năm một lớp có người lớp học ba năm vậy đó cho nó kỹ cho nó kỹ càng học nó càng quên mới ghê như vậy thì tùy như vậy cả thế giới này là phân tích qua qua cái sáu sáu sáu căn sáu trần là cũng là một cách phân tích và cái này bắt đầu nghe này mới ghê này. tâm thức càng thô tháo đi nhanh nha tâm thức càng thô tháo thì ta càng lệ thuộc nhiều vào sáu trần mấy cái này mấy cái quan trọng bà con không muốn học muốn chiều nay đổi đạo qua chúa qua hồi cũng nên chép cái phần này bây giờ nó giúp cho bà con thay đổi nhận thức rất là nhiều tôi nhắc lại lần nữa cái cái mai của mình nó càng thô tháo thì mình càng sống lệ thuộc nhiều vào vật chất có hiểu không cái người mà họ còn phải lệ thuộc vào cái nghe nhiều lệ thuộc cái nhìn cái ngửi cái nếm càng nhiều thì tâm thức của nó càng thô tháo hiểu không bởi vì đối với người tu lâu là chỉ cần ngồi yên nhắm mắt lại là đủ rồi bây giờ nghe kịp chưa đó cái thứ mà là quẻ căng nó ngon lành nó chỉ là nhắm mắt lại là đủ rồi một ngày nó chỉ cần một, một, một sáng điểm tâm trưa cái bữa cơm chánh là xong nó cứ xếp bằng là nó cứ chơi tới khi nào nó mỏi quá nó bước ra ngoài nó đi kinh hành nó đi working meditation xong nó đỡ vô nó ngồi nữa tối nó đuối nó lăn cho nó ngủ mà trước khi nó ngủ nó vẫn tiếp tục mindfulness even mindfulness be mindfulness even your mind is full nhớ cái đó không cứ luôn luôn luôn luôn nhớ như vậy luôn luôn cái đời sống họ họ không có màng cái chuyện nhìn cái này nghe cái kia ngửi cái nào họ không có màng còn cái người mà đời sống thô tháo thì họ phải xài sáo cái này suốt ngày có không ta dạ, tivi nghe nhạc ăn sập sạp sập sạp rồi nói chuyện rồi tắm là phải có mùi này mùi kia tùm lâm hết đúng không còn cái ông nội kia chỉ cần trời lạnh thì có nước ấm mắm rồi là đủ rồi còn mùa hè thì cái đầu gào quá thì cho cái môi miếng shampoo chống gào là xong chứ không có cần mùi màng gì hết cho nên bây giờ tôi tu thì tôi chưa có đắc gì tôi đã đắc được hạnh ở dơ nó mất thì nó đỡ mất thời gian nhiều lắm à, bớt nhiều lắm tin tôi đi khi mà anh giảm nhu cầu thì anh sẽ giảm khổ là vì sao vì khổ nó có ba một là khổ khổ có nghĩa là sao gần cái mình nghe cái thứ hai là ngoại khổ có nghĩa là xa cái mình thương thích và cái thứ ba là hành khổ có nghĩa là sự lệ thuộc các điều kiện anh càng ít lệ thuộc điều kiện thì anh càng bớt khổ cái này không cần giải thích hình như cũng hiểu phải không ta có hiểu đó không cái dạ. càng ít lệ thuộc thì càng bớt khổ cái chuyện đó tôi nghĩ nó rất là vậy tôi muốn giải thích luôn á yeah dạ. thí dụ như hả thí dụ như giờ tôi nói chuyện nhẹ là giờ tôi uống trà tôi chỉ lấy uh, miếng trà tôi bỏ vô cái liều chén sau tôi uống nó quá gọn đi còn cái ông nội chủ nhà này là món là ông muốn là ông chiên cho nguyên cái mâm ông mới lấy nước sôi ông chán từng cái từng cái để đây à, để lại xong rồi bắt đầu ông mới sát trà cũ mà để vô trong cái trà hải trong vũ vũ đựng tráng sơ ông để rồi ông chanh trà ông chanh tráng cho nước cái nước nước nước rửa cho đổ riêng rồi ông để ông hãm trà trong nước một rồi ông cho ra chén tống rồi miếng tống qua cái nhà ông chia đều xong ông uống uống xong rồi có cái khăn ông lao một lần ông nhìn ông uống tôi buồn ngủ quá đi nó quá phức tạp <coughs> tôi nhớ có lần có ba con ruồi ba con mà hai con một con thiệt là mập một con thì mập vừa vừa con ấm nhất là ba gọi đến gặp nhau rồi mấy con nó hỏi tại sao mà, mà anh em mình rùi hết mà ấm, ấm mập khác nhau thì cái con con mập nhất đó nó tao là rùi mỹ cái bôi trái sấp là nó đổ nguyên một chén một tô cho tao hấp luôn còn con rùi mà ấm mập vừa vừa nó nói tao là rùi nghe cái đầu chén sấp thì nó nó lấy cái muỗng nó múc ngay cái chỗ tao đậu nó bỏ ra để tao sống nhờ cái muỗng đó tao cũng mập còn cái ruồi thứ ba nó ấm nhách này nó nói tại tao là ruồi, ruồi trung quốc tôi là tôi đậu về chấm sấp xong nó đem là nó nút từng ngón chân một <laughs> nó từng ngón chân là sao mà ta ta ta ta tôi, à, à để tôi nhắc cho mình còn từng ngón đó à, tính lệ thuộc là cả thì coi như là uống trà tôi uống kiểu tôi rất là gọn mà tôi đã nghe một vị thượng tọa là người đi đứng quốc tế ghé Nhật ghé Đài Loan vì nó có cả trăm cả mấy trăm cái bình trà loại loại xịn người ta mua có người ta mua tặng có rồi vị đó mua cũng có tụi lum nhưng mà cuối cùng là vị đó tôi thấy vị đó cuối cùng phải xài là một cái rất đơn giản là một cái filter filter bằng nhựa đi đâu cũng sách đem theo bỏ cái cái này thì vị đó không cần đem theo cứ chôm của chủ nhà được rồi cứ xuống bếp mượn cái này lên lấy cái filter bỏ vô rồi chậm chậm dùng thì tại cái filter đó nó có cái nắp thì mình lấy ra mình hứng này đổ cũng trong nước một rồi khi nào cần thì nó mới lụi dây điện vô cái là được thêm nước hai rồi hấp rồi tức là bữa tình cờ tôi gặp sau cái giờ qua tới đây rồi tôi nói sau khi đi khắp mười phương thế giới thì thấy cái này là cái đơn giản nhất <laughs> rửa sướng nhất trong khi trò không cái kia luốt chốt luốt chốt cái mẹ rót ra cái con cái con rét rót ra cái cháu mà chưa gãy cái này mới đáng hận chủ nhà nhiều chuyện thấy ông sư uống vậy đó thương ông sư đi ngủ bà nó lén mà khi nguyên cái này xuống bếp bà rửa bằng xà bông <laughs> trời ơi giấc chiều pha ra tao nó uống xùi bọt mép luôn bà rửa không có kỹ tôi có cái gì đổ trà đưng bao giờ mà để cho mấy cái mấy cái xác nữ nó rửa cái dòng nữ tại họ không phải là người uống trà họ là người ngoại đạo mà họ thấy cái gì mà đen đen là bèn lấy xà bông kỳ cọ thì không chiều ông sư cũng vậy còn ra còn khoe nữa sư nó dơ lắm con là bây giờ sắp bóc rồi ông sư ông đứng ông khóc rồng con ông cầm ông ngửi xà bông không châm nước vũ sùi bật mép bọt không cho nên là <laughs> nó phiền dữ lắm mà trong khi đó mình uống mà cái filter nó rất là ngọt nó ngọt lắm nha cho nên người mà muốn đạt đến một cái chiều cao và chiều sâu của tâm linh chuyện đầu tiên hạn chế những nhu cầu hạn chế những lệ thuộc thì anh mới có đủ thời gian và điều kiện tâm lý tâm tình để mà anh dồn cho mấy cái trận địa khác anh đi hành quân mà anh cái sợi dày dính sình là anh thế nào cũng bị bắn chết chết hành quân mà sợi dày dính sình nữa thì chết rồi nha cho nên là trong nói bài học về sáu căn nó quan trọng lắm trong đó ngày dạy rất rõ thế giới này được kiến tạo bởi sáu căn sáu trần và tùy cái trình độ càng cao thì sự lệ thuộc nó càng thấp dần à, mà anh sống mà lệ thuộc quá nhiều vào sáu căn sáu trần thì anh đừng có nói với tôi là vì sao anh khổ tôi quý vị biết mà tôi không có lòng đại bi nhưng mà tôi rất là thương quý phụ nữ vì họ là một nửa nhân loại đúng không nhưng mà tôi biết một điều mà là, là có một cái điều ở họ mà tôi chịu không nổi đó là họ quan tâm quá nhiều chuyện rùi bu ừ. cho nên nó là thời gian người nữ mà để nghiên cứu để mà phát minh để mà sáng tạo nó không bằng người nam tin tôi đi họ bận tâm nhiều chuyện rùi bu lắm ví dụ như bây giờ là là, là việc đầu tiên là thích đẹp là làm gì cái ngó coi nó được nhưng mà đàn ông thì không đàn ông miễn là nó nó được việc thì thôi không nhất thiết phải đẹp không nhất thiết là phải ngó cô cho nó, nó, nó hay cho nó lấp lánh lung linh lộng lẫy là không cần đàn ông là phải được việc trước cái đây à, cho nên mình cũng phải cảm ơn người nữ họ chịu khó thí dụ như họ làm cái dĩa rau nhìn nó đẹp đúng nhưng mà đàn ông tụi tôi vẫn cần rửa sạch cho vô một cái rổ to đùng cứ trực tiếp bóc cái đó nhai thấy nó có vẻ nó mội rợ nhưng mà ít mất thời gian còn mấy cô mình đói le lưỡi mà chỉ chờ lặt rau chứ <laughs> mà nó làm những cái quan âm mà mà rải mình nước dương lộ mình đói le lưỡi mà xí chờ con chút thì quất cái là ba tiếng đồng hồ mình đói rồi mình chết tôi chịu không nổi đó mà đàn ông tụi tôi không đàn ông tụi tôi là cứ quất ăn thùng uống thúng tụi tôi hốt nguyên đóng ra tôi xả nguyên dồi nước cứu quả vô cho nó sạch tụi tôi đem vô tụi tôi ăn hoàm nạp cho nó xong tụi tôi còn dành thời giờ để mình nghiên cứu giá cái lũng lá giá cái lỗ thủng ozone rồi phải vài giờ đó mà còn ngồi bẹp bẹp cái này là chết rồi nha cho nên ông Socrates ấy có người hỏi ông tại sao mà phụ nữ thích trang điểm ông nói nó không có nội dung nó phải xây qua hình thức yeah. <laughs> Dạ. cho nên là sống đơn giản với sáu tầng là mới có thời gian là nó mới khá chứ còn mà bận tâm quá nhiều cái chuyện rùi bu mà họ chậm họ, họ có nhiều người họ lâm tay lẻ chân lắm nhưng mà họ vẫn chậm là vì sao họ bị mất quá nhiều thời gian cho cái ruột bu cho nên nhiều người nó mang thân nữ khổ muốn kiếp sau thành người nam mà biết phải làm sao thì tôi nói nó có ba nhân có ba cái điều kiện để mang thân nam một là đừng có phạm cái nghiệp tà dâm thứ hai à, là phải là hạn chế mấy cái thích nữ tính mấy cái thích mà thuộc về nữ thích, thích làm đẹp thích lắc nhắc rồi đó Đấy chứ, Rồi cái thứ ba là ơn nhanh nhanh dùm chút chứ cà rờ cà rờ chết luôn cà rờ rờ cũng làm nam mà làm rùa đực ừ. biết rùa đực không nó cũng nam đó, mà nó chậm quá tôi thích chuyện rùa lắm viên đám trong rừng ăn tiệc cần mua đồ kêu nó đi mua kêu nó đi lúc 9 giờ mà nó nói không tao đi rồi tụi bay ở nhà tụi bay ăn tao nói chuyện tụi kia nó hứa không tụi tao chờ mày về mới ăn mà từ 9 giờ mà chờ tới 2 giờ chiều không thấy rùa về cả con rừng đói quá mới đem ra ăn mới giờ đem ra nó con rùa trong bụi nó chung ra nó nói tao biết mà tao đi tụi em nó thế nào cũng ăn nên là sáng giờ tôi ở đây <laughs> cái gì đó là chuyện tiếu nhưng mà nó là người nữ đó quý vị chậm lắm tôi coi tôi là ông sư với tôi, tôi ở một mình tôi cũng có vợ nhưng mà tôi là từng là nạn nhân của mấy cái chậm cho nên khi mình biết mình chậm á thì mình phải hạn chế công việc nghe kể không còn thường có có chuyện rất là trái khoái rất là nghịch lý người chậm thường là người hay kiếm việc họ là người lái xe cả rừng người chờ mà xe chứ còn họ ở trong đây nè là họ đã chậm rồi cái động tác của họ đã chậm rồi mà họ đi kiếm chuyện đang đường đi ra mà thấy có cái một cành nhánh bông nó, nó quẹo xuống họ cũng phải rút nó ra rút ra đem về bếp liền để xong đỡ lên lấy người ta vuốt vuốt còn có tàn nghe nó rớt không mà một tỷ rưỡi dân Trung Quốc nó đang chờ trước cho nên là những cái tôi kể phải là chuyện cười mà đó là tôi đúc kết lại cái tinh thần tôi học là gì chỉ tập trung cho cái gì cần thiết là một thứ hai khi anh tập trung cho cái gì cần thiết thì anh sẽ không có thời gian cho những thứ không cần thiết đời chúng ta không có nhiều cho những cái không cần thiết nhớ một câu đó đời chúng ta quá ngắn để làm những cái không cần thiết sẽ có một ngày mà mình nằm liệt giường mình không còn làm được gì hết lúc đó mình mới thấy mình đã phí thời gian cỡ nào và tôi nói cho các vị nghe chuyện này quý vị bắt buộc phải đồng ý sẽ có một ngày mà nếu phải trả 10.000 đô la để sống được một ngày quý vị vẫn phải trả có cái ngày đó không mất 10.000 đô la cho một ngày đó cái gì vẫn phải trả thế thì hôm nay tại sao mình chưa đến cái giai đoạn đó mà mình lại coi thường cái, cái giá trị của một ngày cái hiểu tôi nói gì không bây giờ hiểu chưa ai cũng nói 10 ngàn số tiền lớn tôi nói chưa chắc tùy trường hợp bây giờ quý vị còn ngon lành thì 10 ngàn nó lớn thiệt nhưng sẽ có một ngày mà quý vị sẵn sàng bỏ ra 10 ngàn đô la đó để đổi lấy 12 tiếng đồng hồ tôi cho các vị biết công chuyện này cũng tan đương rồi tôi có biết một bà cụ 96 tuổi bên Florida bà là một trường hợp đặc biệt mà tôi ước gì tôi không quen bà bởi vì ở đó giờ tôi có một cái hiểu lầm đó là người già khi mình sống lâu mình sẽ không sợ chết nữa vì cảm thấy mệt mỏi nhưng bà là một trường hợp rất đặc biệt và thương con cháu đến mức không kiểm soát được mà 96 tuổi mà bà tỉnh táo bà minh mẫn như một người 40 tuổi vậy và có một cái sự dính mắt ràng buộc quyến luyến rất sâu đậm đối với con cháu vì con cháu của bà là bác sĩ không và mấy đứa cháu của bà nó học giỏi bằng trời đứa nào nó, nó đẹp như tiên hiểu không cái thời cơ cực của bà thì bà không có gì hết bây giờ bà có như bà có tất cả thì bà không muốn ra đi mà cái đầu cái gì xác 96 mà hồn 40 bây giờ bà bị rơi vào cái tình cảnh gọi là không dám ngủ bị ngủ sợ đi luôn cho nên bà, bà đâu dám vô giường nằm bà cứ ngồi ăn ghế nè phe vẫy nè rồi nó đuối bà ngủ toàn là ngủ đuối không mà chết rồi mà mới chết rồi mới chết dạ. chết hả hành xác không phải hành xác dạ. sợ chết bà nói là mấy nào bà sợ anh nằm anh nằm nó em nó đi luôn vậy đó ừ. cho nên là cứ cứ cầm quạng quạng vậy đó dạ, rồi riết mấy đứa con nó biết nó biết nó, nó chuẩn bị cái mấy cái gói cho bà đang mà gục bà ngủ đừng ngủ ngồi cho nó bớt sợ ừ. Ừ. ừ. ừ cho nên nhớ niệm phật cái tôi hay nói hoài niệm phật có có ba câu niệm rất là hay cái lạy phật thứ nhất là con lạy thế tôn không cho con cái con thích nhưng thế tôn đã dạy con không thích cái gì hiểu không cái lại thứ hai là thế tôn không có giúp không thể làm cho con không chết nhưng mà thế tôn có thể dạy cho con không sợ chết cái thứ ba con lại thế tôn một lại nữa là vì thế tôn tuy không có nắm tay dắt con đi tất cả vũ trụ nhưng thế tôn có thể dạy cho con thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi hiểu không? đó là ba cái ơn lớn kinh khủng của đức phật cái ơn thứ nhất là tuy là ngài không có cho mình tất cả những gì mình muốn nhưng mà thiệt ra là ngài đã dạy cho mình cái là không muốn cái gì tôi nói thiệt nha tôi không muốn cái gì tôi thích hơn là tôi có được những cái tôi muốn vì sao vì bữa nay tôi thích một tỷ món lỡ ngày mai tôi thích 8 tỷ rồi sao để chỗ đâu tôi chứa cho nên cái hạnh phúc lớn nhất không phải là có được cái mình thích mà là không thích gì hết nhớ không nhớ cái này cái hạnh phúc thứ hai đó là làm gì trên đời nữa diễn sinh ra mà không chết cho nên cái hạnh phúc ở đây không phải là sống lâu mà là chết trong sự thanh thản chết mà nhăn răng cười rách lỗ tai luôn hiểu không và chết nó có ba kiểu chết còn nhớ không kiểu chết của người vô đạo của người hiểu đạo và người liễu đạo người vô đạo là chết trong sợ hãi và tiếc nuối cái chết của người hiểu đạo là chết trong sự chán chường mệt mỏi còn cái chết của người liễu đạo là sự thanh thản nhẹ nhàng không hái trái chỉ ngồi yên chờ trái rụng trong một cái bệnh viện nó cũng là điển biên cái trong thời gian gần đây mấy mùa hè này là có mấy thằng khùng mấy thằng đi nó cứ leo lên giữa nhà cái nó tao là trái sò tao chín rồi cái nó mua nó chết bệnh viện chết nhiều quá đi rồi họ phải cử người tới để mà giữ tụi nó không cho nó leo nữa thì bữa đó ông bác sĩ trưởng ông viện trưởng xuống thăm một cái phòng chết nhiều á chúng gặp một cái thằng kia nó ngồi nó bị cười nó bắt đầu đúng là mấy cái thằng khùng rồi, ông viện trưởng tới hỏi anh có chứng kiến mấy người mà họ bị cái bệnh xoài xoài rụng có tôi chứng kiến anh hỏi anh sợ không thôi thì nó tụi nó khùng mình phải thông cảm hỏi còn anh tại sao bữa nay đến nay mà anh vẫn còn này nó tôi chưa chín mà đó là tưởng giả tỉnh nay à hỏi anh sao tưởng nay anh còn đây là anh ngon là anh vẫn tỉnh rồi cái nó không chưa dính thì phải chờ thôi thì cái <laughs> cái ta trên đời một là hiền thánh hai là mấy bà trợn giống nhau dẫu là luôn luôn coi cái gì cũng là chuyện nhỏ hết yeah. Dạ. có lần ở bệnh viện họ sửa cái piscine đang sửa mấy cùng nhảy đùng đùng xuống thôi sưng tay sưng chân hết có thằng con tay đi tới rồi luôn cười cười cười, cười. thì mà, mà, mà, bác sĩ hỏi sao không nhảy nói tôi đâu có khùng đâu tôi đâu biết bơi đâu nhảy ừ. mà lúc đó cái hồ có nước hiểu cái khùng đó, nó, nó, trong kinh nói rằng trên đời này có hai hạng người mà suy nghĩ không giống ai một là hiền thánh hai là mấy bà trợ hiền thánh suy nghĩ không giống ai là vì hiền thánh suy nghĩ ngược lại cái cách nghĩ của phàm phu thứ hai là mấy bà trợ nó nghĩ không giống mấy người tỉnh hiểu không ta hiểu không như người ta nói trên đời này nó là có hai hạng người suy nghĩ về về kinh tế hai hạng người suy nghĩ khác người ta một là cái anh mà vua kinh tế đó ảnh biết tìm ra cái cơ hội làm giàu trong những cái hoàn cảnh mà người ta không thấy cơ hội hiểu không đó là cái đó là cách nghĩ của người mà làm giàu còn cách nghĩ của cái thằng mà nghèo quanh năm á, nó cũng y chang như vậy mà nó là ngược lại thằng kia là nó có khả năng nó thấy ra cơ hội trong những hoàn cảnh rõ ràng không có cơ hội còn cái thằng mà có số nghèo á, thì nó không cách nào nó thấy ra cơ hội trong những cái hoàn cảnh rõ ràng có cơ hội nó thấy không ra nó thấy không ra đốt đèn rồi đốt mang kiến nó nhìn không ra cái số nghèo là nó không tài nào nó thấy được cơ hội mặc dù cơ hội nó to đùng như cái núi nó cũng không thấy cho nên đó là cũng là cái suy nghĩ bất thường nó cũng là trường hợp bất thường chứ cơ hội gì ai cũng thấy mà nó không thấy còn cái cơ hội thứ còn cái trợ thứ hai là cái thằng mà có, nó có khả năng làm giàu nó thấy được cái cơ hội trong những cái tình huống rõ ràng là không có cơ hội thậm chí nó biến cái bất lợi nó thành ra là cái thuận lợi vậy mình học xong về cái thế giới qua sáu căn trần à, bây giờ học tiếp thế giới qua cảm xúc cái này lớn chuyện lắm nha cái này lớn chuyện lắm Wow 5 giờ rồi Hai nữa Này nói cho bà con vậy nghe ai nghĩ ai mai mà cũng sáng rỡ Me too Cái bài sáng mai là bài rất là thú vị Mai là 9 giờ nha 9 dạ. giờ